Chị à? đi em ơi Em có cảm thấy buồn quá Em Buồn à Thái ẩm thôi à Thái ẩm thôi Chưa ẩm lắm em ơi ẩm tay lên tay em ơi rồi ẩm rồi đúng rồi ẩm rồi ẩm rồi bốn sáu ờ, cho tiền rồi nhìn hết rồi đúng rồi này này cái gì Thầy bán đây này cũng cầm bàn trên đùi đấy. Nấu Bỏ đi. Nấu nấu ăn đùi không? Không. Ờ. Bỏ lên năm nước. Không. Ờ. Nấu không gói không? Không. Muốn cân muốn bỏ. Này về. Cân. Mấy triệu cân? Hai triệu. Hai triệu cân à? tên là em không à. tự nhiên thì làm cái gì của quá nhờ anh một triệu cân à một triệu cân một triệu một ba triệu bốn triệu cân đâu này bao nhiêu cân bao nhiêu ba triệu tập đoàn đi chơi lại đây người chúng ta chơi ba nhỉ đấy tự tự tay một lần ơi, mày thế nằm nước không cân nằm nước cân mất triệu rồi thằng không có gì thằng nắm nước để một triệu rồi đấy nằm nước cũng muốn cân nhà đây đây không cho bán luôn nhiều nữa cũng không đi đẩy. <laughs> Cho. Đây. Phát đi. Cắt chứ. Thích làm gì làm. Cắt cũng thế mà. Ừ. cắt cũng thế mà. Người đẹp ơi. Người đẹp có triệu cân. Cắt đánh luôn. Triệu cân em à. Đánh đi chưa? Tưởng, tưởng để đặt bà ở đây. Triệu cân ok chưa có thêm không thôi không thêm rồi thôi một triệu cân đúng không triệu rưỡi rưỡi à ừ. triệu rưỡi cân này ừ. triệu triệu ba triệu có bao nhiêu cân bốn triệu rưỡi à? ừ, bốn triệu rưỡi cân bốn triệu rưỡi cân này trước mà gặp cái này sướng hơn nhỉ 5 triệu đấy ông ông chín chín chín triệu rưỡi cân tám điểm đấy có phải là bỏ lâu rồi kìa dạ, người đẹp đâu cho anh tư vấn này 9 triệu cân thôi bỏ đi sáu nước bài ừ. ăn thế nào cũng ăn đi không ăn được vẫn thua bốn bốn sáu ông tám điểm tiếc nhỉ tám tám tám yeah, cái của nhà mình tám cái bài đi bỏ thôi thôi bài hết tiền là sáu bài đấy chặt cờ yeah. đầu đuôi chặt cái gì cắt đầu cũng được ăn đâu ẩm tẩy một triệu đấy đi rồi đấy tí nữa chờ tí nhá cần hai triệu cân chơi ừ, cánh cân bao nhiêu cần hai triệu nó một triệu hai triệu cần nó cái không nó là cân triệu ba triệu cân cách tiền quá nhỉ à? bỏ bỏ ba triệu cân à tôi cũng không hiểu cái bài cái bài đưa đưa đưa được có mấy triệu ấy à thế thôi ừ. trong ví căng kìa ví căng kìa cân dạ vâng này một nó tung tiền ra câu có đỡ được không nó tung ngực ra câu nó khiếp thì còn mấy triệu em bốn triệu bao nhiêu cân nhà kia 5 triệu cân cân cái thêm triệu năm trăm thôi 5 triệu gần 500 Quay lại bài cái đó. Ông bác thì tôi bỏ Tôi chín tôi bỏ Chín bỏ à, Chín bỏ phí đấy Chín tôi đánh nhau Mồm nói chứ đâu bao giờ Sao bỏ đâu Cân đây cái cân Mình thêm 500 nó cân đúng không Tôi bỏ rồi Chín thật Chị dạ. 500 cân này Thêm 1 triệu Xem là 4 triệu đó. Ôi giời 4 triệu à 4 triệu dưới căn đúng không? 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu. Hết tiền tí phải. Thêm 1 triệu thôi. Tiền để ờ, mua sữa uống. Là cái chín bỏ đấy rồi. Cái sữa sữa tự ờ, sữa không có sẵn không có sẵn à? Không. Là cái mấy điểm bỏ sớm đấy? 9 hay là 9? 9 thì 2 3 4 thì 9. Mình 1 triệu căn à? Hả? Sữa phải có sẵn. Không. 1 triệu căn. Không được bầu sữa để làm gì? Bầu sữa để nó mốc à? Không. Em bao nhiêu? Em 4 triệu đó. Để xem hàng 4 triệu à? Quá. Em ăn vâng. cho rồi. 4 triệu này. Ừ. ba ngàn không ăn cái gì, bánh hàng gớm được. 3 5 triệu nữa. 5 triệu cân thôi. Trời ơi, trời ơi, bà này phải cân thôi, cho con. Bà này nó phải cân mấy vòng nửa cân trắng này ông này ồ cân tốt trên đôi vòng nữa nửa ờ. cân được cân thôi cân xin nhá lắp ra đây ok ok anh ôi có tiền tự tin luôn nhưng mà nó thêm bao nhiêu thêm một triệu thêm có 500 500 500 thôi đỏ à, cũng nên quy cá ăn má tiền mình chọn má chia đây chị nhanh lên không thể nào hết cú tiền rồi vẫn chơi rốt à thích gì không người bơm em có thích bơm không người ta quay bơm đi ông kia ăn bơm đi anh thích bao nhiêu biết sao mà biết sao em em uh, cho anh cái gì đấy hả chị em có lại chả có gì em chả có gì cho anh nữa thì anh có cần cái gì đâu long phang phật nữa yeah. Dạ. cân toán vâng, 938 mấy điểm 938 mắc cái đây tiền đây tiền đấy mấy điểm sao dạ. Ủa, cũng cân đi đây có đủ triệu cân đi triệu bỏ cân này đây đấy răng đỏ tôi giờ được thêm đúng không tùy trên 10 triệu này nó đỏ quá nó nói 8 điểm bỏ tội 8 điểm á bao nhiêu Dạ. Ờ, dạ, tiền nhiều cậy tiền tiền người tiền tiền đâu tiền ông cả cục ấy ông bắt đi cục bắt đi thôi chịu dạ. khó